tục đến với nội dung bộ phim Bằng Hòa Mai Trù tập 21 và 22. Long Chí và Lý Đắc đang bàn tán về chuyện băng thần tháp ghé đến đây có thể khiến cho băng tuyết nữ thần xa mặt thì chắc chắn kẻ lấy đi viên đá tuyệt đối không hề đơn giản. Long Chí cho biết tất cả ma đạo sĩ và ma đạo sư của cùng hồi có liên thủ lại với nhau thì cũng không phải là đối thủ của băng tuyết nữ thần. Năng lực khống chế ma pháp của cô ta đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi, nếu Long Chí và băng tuyết nữ thần giao chiến với nhau thì sợ rằng ông sẽ không chống đỡ được đến nửa giờ. Hai hôm trước sư cừu có đến gặp Long Chí, hắn nghi ngờ rằng ma pháp sư hệ băng lần trước đến cung hội có lực không chế ma pháp sư vô cùng lợi hại, chính là kẻ mà băng thần tháp đang tìm. Người bọn họ đang nhắc tới chính là niệm Bằng. Tuy nhiên, Long Chí đã không để tâm lắm, ông vẫn nghĩ kẻ giết chết Liệu Tam là hai người khác nhau. Băng châm nhập não, lừa cầu bạo thần, cho dù niệm Bằng có hiểm nghi đi chăng nữa thì tên ma pháp sư còn lại là ai? Lòng trí cũng rất thắc mắc, tại sao một ma pháp sư hệ băng xuất sắc như vậy, sao lại không tới băng thần tháp mà lại muốn gia nhập vào công hội ma pháp sư? Đúng lúc này, một người chạy tới báo tin niệm băng đến công hội. Điều này làm cho lòng trí càng lúc càng nghi ngờ hắn. Lúc băng thần tháp đến thì tiêu từ đó biến mất, ngay khi bọn chúng rời đi thì hắn lại tới. Lý Đắc đưa niệm băng đến đại điện để gia nhập công hội, theo nhiều quy tắc, đại ma Pháp Sư muốn gia nhập thì bà trưởng lão của công hội phải cùng cử hành nghi thức. Quá trình cử hành nghi thức nhanh chóng bắt đầu. Xung quanh hắn xuất hiện một vòng tròn nguyên tố bao gồm băng, hỏa, thủy, thổ, phòng. Hay vì trưởng lão cũng rất ma lực, một kết giới xuất hiện đi xuyên qua người niệm bằng tạo thành một vòng tròn phát sáng. Đây chính là ma pháp trận khế ước. Dưới sự chứng kiến của nguyên tố chi thần vĩ đại, Lý Đắc muốn niệm bằng trả lời thành thực những gì mà ông ta hỏi. Thấy sự việc đã đi quá xa, hắn còn phải chăm chỉ luyện chủ nghệ, báo thù cho cha mẹ và hoàn thành di nguyện của cha cực. Nếu như đồng ý thì chắc chắn sẽ bị công hội trói buộc. Đang lúc phân vân thì viên ngọc bài mà Ngọc Như Ý năm xưa đưa cho phát huy tác dụng. Không ngờ rằng miếng ngọc bài này có thể ngăn cách được sức mạnh của pháp trận. Biết được điều đó nên Niệm Bằng đã đồng ý với khế ước của công hội. Cuối cùng, nghi thức cũng kết thúc. Từ giờ trở đi, chính thức là thành viên của công hội ma pháp sư. Từ trong không trung hiện ra một không gian chứa đồ và đưa cho hắn một bộ y phục. Đây là y phục tượng trưng cho ma pháp sư đế quốc băng nguyệt. Niệm bằng cũng có thể thông qua huy chương để lĩnh lương ở bất cứ phân hội nào của công hội. Vì hắn là đại ma pháp sư nên mỗi tháng sẽ nhận được 20 từ kim tệ. Trên huy trường có số hiệu đặc biệt mà công hội để lại. Nếu như làm mất huy trường thì phải lập tức báo về công hội. Tổng hội sẽ lần theo tín hiệu trên huy trường mà hủy bỏ hiệu lực của huy trường này. Lý Đắc lấy ra một bằng lăng pháp trưởng đưa cho Niệm Bằng. Đây là phần thưởng dành cho ma đạo sĩ hệ bằng. Lý Đắc và Long Chí cảm thấy Niệm Bằng là một ma pháp sư trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, nên tặng cho hắn, hy vọng rằng hắn sẽ tiếp tục cố gắng. Lý Đắc yêu cầu Linh Nhi tới giúp hắn dùng thư bằng lăng pháp trưởng. Tốt nhất là dùng cùng một ma pháp. Mục đích của Lý Đắc là muốn nàng ta tu luyện cùng đại ma pháp sư. Điều này khiến cho sư cử bất mãn và tức giận. Niệm Băng và Linh Nhi đều xuất xa bằng chi thuật giao chiến với nhau. Những mũi tên băng sắc nhọn lao vào nhau vai chạm kịch liệt. Sau một hồi giao chiến, Ly Nhi liền lao tới tấn công, vậy nhưng Niệm Bằng đã nhanh tay xuất một tấm khiên cản lại. Lực khống chế ma pháp của nam chính quá mạnh, mà linh lực của nàng ta còn chưa đủ nhiều. Ma pháp lực tiêu hao quá nhanh nên đã bị Niệm Bằng đẩy lùi. Linh Nhi bay lên không trung tránh né, Niệm Bằng vẫn tiếp tục chiêu hồi những mũi tên bằng tiếp tục tấn công. Nàng ta cũng chiêu hồi tứ băng đao tấn công vậy nhưng vẫn không địch lại nam chính. Vừa nhận lấy thất bại, lại còn bị thương. Sư cử vì đã cay cố niệm băng từ lâu nên liền nhân cơ hội này xuất thủ tấn công nam chính. Vậy nhưng, vì thân thủ của niệm bằng quá nhanh nhạy nên kịp thời tránh né. Chứng kiến sự cựu điên cuồng như vậy, nhưng Lý Đắc và hai vị trưởng lão lại không muốn nhúng tay vào. Cứ mặc kệ, coi như đây chính là thử thách phụ của niệm bằng. Niệm băng bay lên không trung xuất ra băng cầu thuật tấn công, khiến tên kia phải tạo ra một tầng phòng ngự. Dù cho gã ta có xuất ra thô đau, vậy nhưng cũng không đánh trúng niệm băng. Nam chính tiếp tục sử dụng bằng lẳng pháp trợ xuất ra mũi tên băng sáng thẳng xuống người sư cửu, biến hắn thành một món thịt đồng lạnh. Sau đó hắn tiến lại đỡ Linh Nhi đứng dậy. Ngay sau đó sư cừu cũng phá được băng để thoát ra ngoài. Gã cây cố vì thua niệm bằng lại còn bị Lý Đắc Lão Sư trách mắng trước một trận. Ngay cả Linh Nhi cũng bênh vực nam chính, khiến cho gã xấu hổ không biết chui vào đầu. Sau khi dặn dò hai người phải tự mình cố gắng học hỏi để nâng cao thực lực, thì Lý Đắc cũng đưa hắn đi tham quan công hội. Ông cho biết, ở công hội có ba điều quan trọng nhất. Thứ nhất, bất luận là lúc nào cũng phải phục tùng vô điều kiện sự điều phối của công hội. Nếu không thì không chỉ có đẳng cấp mà Pháp sư bị hủy bỏ, mà còn phải chịu sự xử phạt nghiêm khắc. Thứ hai, khi đế quốc băng nguyệt gặp nguy hiểm, thì bắt buộc phải tiếp nhận vô điều kiện sự điều động của đế quốc. Đương nhiên là đế quốc cũng sẽ đưa ra thù lao đáng kể, nếu như lập được công thì sẽ có phần thưởng khác. Thứ ba, nếu như công hội cần người gánh vác nhiệm vụ thì bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp. Bây giờ công hội sẽ không sắp xếp bất cứ nhiệm vụ nào cho hắn. Việc quan trọng nhất hiện tại là hắn phải nâng cao tu vì. Đến khi trở thành ma đạo sĩ rồi thì chắc chắn sẽ có tiếng nói rất lớn trong công hội, đồng thời sẽ được trao tặng vinh dự của trưởng lão công hội. Lý Đắc đưa niệm băng đến thư viện. Bên trong toàn là sách độc quyền nên có thể thoải mái đọc. Vậy nhưng, chỉ được phép đọc ở đây chứ không được phép mang ra ngoài. Sách ở tầng 1 phù hợp với ma pháp sư sơ cấp và ma pháp sư trung cấp. Tầng 2 là sách của ma pháp sư cao cấp và đại ma pháp sư. Tầng 3 cần có thực lực của ma đạo sĩ mới vào được. Huy Niệm Băng chỉ là đại ma pháp sư và nhưng lực khống chế ma pháp đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ. Cho nên, hắn được Lý Đắc ưu ái cho lên tầng 3, chỉ cần đưa huy chương ra là có thể vào được. Tầng 4 là nơi ghi chép rất nhiều ma pháp cao cấp đã thất truyền, chỉ khi đạt tới cảnh giới ma đạo sư thì mới có thể vào, đồng thời còn phải được hội trường đồng ý. Ông dặn do thêm, học tập ma pháp thì không cần phải theo đuổi cái quá xa thực tế, mà niệm bằng lại không có sư phụ dạy dỗ. Nền tảng cơ bản sẽ không vững chắc, nên cứ phải tìm hiểu từ cái cơ bản đã. Công hồi gửi gắm kỳ vọng rất lớn lên người hắn, cho nên mới đặc biệt đưa bằng lăng pháp trước đẳng cấp kim khí và còn cho hắn quyền được lên tầng 3 đọc sách. Lý Đắc cũng giải thích cho Niệm bằng nghe về kim khí, đó chính là đẳng cấp của vật phẩm ma pháp. Từ trên xuống dưới được chia thành thần khí, thứ thần khí, ám kim khí, kim khí, ngân khí và thành đồng khí. Tuy kim khí chỉ xếp thứ tư, vậy nhưng trên thị trường lại có giá lên tới hàng nghìn từ kim tệ ám kim khí vô cùng quý hiếm, thứ thần khí trên thị trường lại càng vô giá. Mà ngay cả hội trường cũng chỉ có một cây pháp trưởng có đẳng cấp thứ thần khí mà thôi. Niềm bằng nghe vậy liền nghĩ ngay tới thần lộ đào, đẳng cấp của nó còn tốt hơn cả bằng làng pháp trưởng. Vậy nhưng, hắn lại không biết thần lộ đào ở đẳng cấp gì, chỉ ít cũng là ám kim khí. Về phần thần khí chân chính thì chỉ có bằng tuyết nữ thần mới có được nó. Nguyên nhân phong tỏa thành lâu như vậy là do bằng tuyết nữ thần đến truy xét một món vật phẩm mà Pháp vô cùng quý giá, Solar có thần lực sắp xỉ bằng cấp thần khí, hình như được gọi là viên đá bằng tuyết nữ thần. Niệm bằng nghe về liền vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng mình lại nắm giữ một viên đá quý giá như vậy. ni Đắc thì vô cùng tức giận vì viên đá đó mà băng tuyết nữ thần đã cho người trả xét công hội. Nhưng người của công hội không phải là kẻ trộm thì làm sao có thể có người mà bọn họ muốn tìm cơ chứ? Đến đây thì video của mình đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!